Xin chào các bạn đã đến kênh Ok Xin chào các bạn đã đến với kênh của Kiên Vi và sau đây mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm MV để có thể là gộp mẫu với nhau như là tính toán những cái phương pháp chọn mẫu cho kết quả tính toán và sự khác biệt giữa các kết quả ma trận tính toán diện tích đây thì mình đã chọn được cái ảnh tức là gộp được hai cái file quận huyện với nhau rồi và chúng ta sẽ chọn RB đó là 432 chúng ta ấn loát RGB lên và chúng ta ấn vào overlay chúng ta ấn vào region ta sẽ chọn đây chúng ta sẽ chọn đó là thực vật này thủy hệ ta có thể thêm mới nhé cái này là new regin tức là thêm mới tức là mọi người có thể đánh dấu đó là chấm chấm chấm chấm point trên những cái điểm ảnh đấy để chỉ rằng đây là thực vật đây là hệ hoặc là đây là hệ giao thông chẳng hạn đấy và đây, đây là nhà ở chẳng hạn hoặc đất khác để có thể là phân loại đây thì mình sẽ chọn vài mẫu đi ấn vào new plugin mọi người ấn vào new plugin thì tức là sẽ thêm những cái cái phân biệt mới mà mọi người đã nghĩ ra ví dụ như là ở cỏ cây cỏ bụi chẳng hạn đấy tức là thêm mẫu mới thêm mẫu chọn mới hiểu rằng như vậy ta chọn vào cửa sổ room nhé tức là khi mà đó chúng ta có thể là chọn vào cửa sổ room để mà chọn cái khu vực đó chúng ta kéo cửa sổ room nó rộng lên một chút chúng ta chọn mẫu cho nó dễ ở đây giả sử cỏ bụi thì mình sẽ chọn là phòng to nó hết cỡ lên này mọi người có thể nhìn thấy là cỏ bụi thường thì nó ở dưới sông thì tôi chọn là cho cỏ bụi khu vực này thì là khu vực ven sông thường thường là có những cây mà nó cây cỏ bụi ấy cỏ lau rồi những cây ở ven sông thường là gọi là cỏ bụi thì tôi sẽ chọn những cái điểm ảnh khu đấy tiếp theo đó là cây cối chẳng hạn cây cối tức là những cái cây lớn chẳng hạn có thể phân biệt cây lớn thì thường thường nó có ở trong những đô thị thì tôi sẽ chọn màu nó là màu xanh luôn và chọn mọi người nên chọn chính xác nhé càng chính xác càng tô chính xác bao nhiêu thì cái kết quả về cái mẫu sau này thì nó càng chính xác bấy nhiêu đây là những cái điểm ảnh thể hiện ở trên bản đồ mọi người có thể là sử dụng cái Ờ, những cái kiểu mà tô khác chẳng hạn đây tôi chọn cái kiểu như là tô như này đấy. kiểu tô khoanh vùng này kiểu tô này bằng điểm này ở đây thì chúng ta sẽ gộp những cái lớp ảnh với nhau và theo hướng dẫn thì ta sẽ chọn vào cái classification ấn vào post classification sau ấn vào tiếp theo chúng ta phải đọc lại Codcation class combo class xuất hiện cái cửa sổ là combine cloud input file chọn theo đúng như hướng dẫn nhé mọi người và chúng ta sẽ chọn vào cái phần ảnh mà chúng ta đã chọn kiểu này đã phân loại ở đây thì chúng ta add thêm cái file mẫu mà chúng ta phân loại vào file mẫu này chắc chắn là chúng ta phải lưu lại rồi đây thì chọn giao thông ta sẽ áp tất cả những cái file với khác vào ví dụ giao thông giao thông ta sẽ lưu lại cái file cảm giác như thời đấy là mình cũng chưa biết làm về cái này cho lắm nhưng mà đây chúng ta sẽ build display Toát đó thì phân loại lại chưa đẹp lắm ý là khi mà trên cái ảnh thì người ta sẽ chọn những cái những cái điểm ảnh giống nhau và khi đó nó sẽ tô màu cho nó giống nhau